tay chân tay đen uống được tên nụ đùa nhường em nên ăn dưa không thua em em là hương rồi tay chân tay đen đi lớn của ta xa đời cuối chánh hơn xưa như một trò đùa lớn chuyện đầu hôm nay hai đứa gặp nhau dưng dưng nước mắt ướt ngang sầu tràn ngập niềm đau tay trắng tay đen đẹp trắng tình như cuộc đời tình đành buồn xuôi em ơi cho mặt dòng đời ngồi chơi Diário